và ngày hôm sau thì 30 được nổ về cho chúng ta một nháy rất đẹp anh em nhé tương tự như vậy thì ngày 25 tháng 12 một ghép cho 4 ngày sau sẽ nổ về con 14 thì tôi sẽ đi bắt song thủ xin lỗi độc thủ lô cho anh em con 14 anh em ạ độc thủ lô thì tôi sẽ bắt cho anh em tham khảo bia hơi giả đá ngày mai là con 14 độc thủ lô anh em nhé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 có thật 100%. Tôi sẽ đi lấy giải đặc biệt, duy nhất giải đặc biệt này. Tôi sẽ bắt con 8 này. Kết hợp với giải 5.4. 5.4 thì tôi sẽ bắt con 1 này. 8 ghép cho 1 ngày sau sẽ nổ về con 81, 18 phải không anh em?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 Ngày hôm sau thì 71 được nổ về cho ông ta này. Rất đẹp, rất rực rỡ phải không ạ? Ngày 23 tháng 12, không gấp cho 7 ngày sau sẽ nổ về con 0770. Rực rỡ, tưng bừng phải không ạ? Và những ai muốn số đẹp, số chuẩn, muốn về bờ một cách an toàn tuyệt đối nhất thì hãy liên hệ vào Zalo 0917317801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 dàn dàn đề cho anh em tham khảo ngày mai để chiến vào ngày mai ba không ba hai bảy hai tám sáu tám bảy hai bảy